24 giờ dành cho các bạn ứng dụng VSA trong phân tích kỹ thuật. À, như chúng ta đã biết thì ở trong phân tích kỹ thuật ở đây chúng ta sẽ có ứng dụng VSA có thể trong phái sinh cho đầu tư chứng khoán cho rất nhiều các mã cổ phiếu khác nhau. Và khi các bạn ứng dụng trong 24 giờ khi mà tiếp cận với hệ thống đầu tư VSA của tôi thì bạn đã có kết quả như nào? Nếu ai đã có kết quả, nếu ai đã ứng dụng được cái phương pháp VSA nào vào đây thì các bạn có thể comment cho Dũng được biết không ạ? Hãy comment những cái kết quả mà các bạn đã đạt được khi mà ứng dụng VSA ở phần dưới ô chat này để cho mọi người biết rằng là đây là cái công cụ quyền năng như thế nào. Và hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với quý vị các bạn cách thức để chúng ta có thể ứng dụng và chúng ta biết được cái cổ phiếu vận dụng và chúng ta biết thời điểm nào chúng ta mua vào uh, khi mà ứng dụng VSA ra sao có lẽ các bạn đã thấy rằng là trong đầu tư chứng khoán có rất nhiều người nói là đầu tư ở à, Vinamilk để lâu lâu dài trong khoảng độ 2 3 năm hoặc là 10 năm nữa được hay không. Có người thì nói là đầu tư cổ phiếu GAT, có người thì nói đầu tư à, rất nhiều cổ phiếu khác và ở đây tôi muốn nói các bạn đó là việc mà đầu tư dài hạn, đầu tư ngắn hạn, đầu tư trung hạn hay đầu tư như thế nào, bạn thiếu cái kỹ thuật mà tôi chia sẻ ở đây thì có lẽ các bạn sẽ gặp rất nhiều rủi ro. Và trước hết thì ờ, chúng ta sẽ phân tích về cái cách thức để chúng ta nhìn nhận khi mà dự đoán cái thị trường chung của chúng ta hay là dự đoán hay phân tích bất cứ cổ phiếu nào. Và hôm nay tôi sẽ không sử dụng cái biểu đồ chung cho VSA. Có lẽ các bạn cũng đã thấy rất nhiều lần tôi đã đưa ra cái phần vận động của đáy rồi. Nhưng hôm nay tôi sẽ lấy những cái, cái phần khác nữa của trong VSA để các bạn sẽ thấy được là khi mà ứng dụng các bạn sẽ thấy Ờ, nó hội hiệu quả đến mức nào các bạn biết rằng đầu tư chứng khoán là gì ạ chúng ta chỉ cần quan tâm đến hỗ trợ và kháng cự nếu các bạn biết rằng là cái xu hướng đầu tiên các bạn cần phải nắm rõ đó là xu hướng theo tuần hoặc là chúng ta có thể à, tính ở xu hướng theo tháng đây theo tháng bởi vì tất cả các nhà tạo lập các big boy họ sẽ nắm giữ theo tháng theo tuần chứ họ không nắm giữ theo ngày nên việc mà khi mà chúng ta đầu tư theo ngày hoặc đầu tư theo cái khung giờ khác nhau thì chúng ta cần phải định hướng xu hướng của uh, cổ phiếu hay là thị trường trước trước khi mà chúng ta uh, tiếp tục ở ờ, uh, những cái bước tiếp theo chẳng hạn nếu mà xu hướng của tháng thì chúng ta có thể đơn giản như sau chúng ta sẽ vẽ một cái đường kênh của uh, đường tháng tức là các bạn sẽ nhìn thấy cái đường kênh của đường tháng thực ra cái đường kênh này vẽ rất đơn giản đó. các bạn tìm được cái điểm cao nhất của nó và các bạn vẽ thì rõ ràng xu hướng của tháng đang đi xuống đúng không ạ đây các bạn sẽ thấy là xu hướng của tháng đang đi xuống rõ ràng trong tháng thì chúng ta thấy là vẫn đang đi xuống rất là nhiều và cái điều này có lẽ chúng ta sẽ thấy rằng là đầu tư để chung và dài hạn với thị trường chung ở lúc này có lẽ là là có lẽ nó không được ổn định lắm ờ, trước hết là tôi sẽ hướng dẫn các bạn để các bạn có thể uh, biết được cái cách mà chúng ta phân tích thôi ạ tại vì đây nó là cái góc độ các bạn ờ, nhìn về cần câu chứ không phải là nhìn về con cá tôi muốn nhấn mạnh là các bạn nhìn về cần câu chứ không phải là nhìn con cá Vậy nếu mà xu hướng là để xu hướng tháng xác nhận thì chúng ta thấy là xu hướng tuần xác nhận xu hướng tháng. Chẳng hạn nếu xu hướng tuần mà ở đây nếu các bạn nhìn thấy là nó vượt qua cái kênh này này, nó vượt qua cái kênh mà chúng ta đang thấy ở đây thì nó sẽ cho chúng ta thấy là xu hướng tháng bắt đầu đi tăng. Và bây chúng ta cũng thấy là xem là xu hướng tuần của cái VN30 này nó đang ở đâu thì các bạn cũng đơn giản nữa cái này có lẽ là ai cũng có thể biết được đó là chúng ta tìm những cái điểm cao nhất ở đây ạ à, trong xuống giảm các bạn nối với nhau hai điểm gần đấy nhất chẳng hạn trong xu hướng này các bạn nối với nhau ở đây tôi có thể dùng 3 điểm như thường hai điểm là ok đấy ạ ok ạ các bạn sẽ nhờ lấy một cái đường uh, line. tại vì những cái cách thức này đây là cái cách đơn đơn giản nhất uh, đây là một cái cách thức mà phần lớn những người nào đầu tư thì tôi nghĩ là cái đây là cái công cụ để các bạn định hướng thôi ạ đây là cái định định hướng thôi ạ còn rất nhiều công cụ khác nữa nhưng để cho các bạn biết là nhìn về tổng thể các bạn thấy là xu hướng tuần rõ ràng là vẫn đang là xuống giảm đây nó chỉ hồi thôi nhưng thực ra xu hướng tuần vẫn chưa có cái sự xác nhận và muốn là các bạn biến là cái xu hướng ngày có sự xác nhận hay chưa thì cái xu hướng ngày nó phải vượt xuống tuần ở đây ạ thì nó mới có sự xác nhận thì các bạn có thể uh, chuyển cái biểu đồ sang xu hướng ngày ok chưa thì xu hướng ngày thì các bạn cũng đơn giản đấy ạ nếu mà về cơ bản là xu hướng ngày chưa xác định xu hướng tuần nhưng về xu hướng ngày thì chúng ta xem là xu hướng ngày đã tăng chưa ạ? thì chúng ta có thể nhìn vào đây thì biết là xu hướng này đã bắt đầu tăng các bạn nối đấy nối giả sử nếu đây là hai cái đáy ờ, đỉnh gần nhất các bạn chỉ cần nối hai cái đỉnh gần nhất thôi ạ đây là đỉnh này và đỉnh này thì các bạn nối với nhau đúng không các bạn nối với nhau thôi ạ đơn giản rất là đơn giản không có cái gì gọi là phức tạp cả đấy các bạn thấy không nối với nhau thì đây nó là cái xác nhận xu hướng ngày Đấy, xác nhận xu hướng ngày và biết là bạn muốn là nếu trong hợp xu hướng ngày chưa xác nhận thì bạn xem là xác nhận xu hướng bao nhiêu 4 4 giờ xuống hướng 4 giờ là cái xu hướng mà nếu xu hướng 4 giờ xác nhận xu hướng ngày xu hướng ngày xác nhận xu hướng tuần xu hướng tuần xác nhận xu hướng tháng nên ở đây chúng ta biết rằng là à, về cơ bản thì chúng ta thấy là xu hướng ngày bắt đầu có sự xác nhận đây chúng ta gọi là xu hướng trong ngắn hạn ngày xác nhận còn như xu hướng trong tuần ở xu hướng chung và dài hạn thì hiện tại nó chưa xác nhận là cách thức để các bạn đo lường được là cái xu hướng của cái thị trường chung nó đang vẫn là đang xu ngắn hạn tức nó đang chỉ là sóng hồi đó nó đang chỉ là sóng hồi thôi và bạn biết rằng là à, có thể à, tới đây nó sẽ có những cái quá trình bật tiếp tục và đi lên đến cái vùng à, kháng cự và chúng ta biết là việc mà vẽ vùng kháng cự thì chúng ta cũng có thể sử dụng à, đường kháng cự ngày đường kháng cự tuần và đường kháng thám nhưng ở trong cái chương trình này thì có lẽ các bạn cũng sót ruột nên cái để phân tích sâu có lẽ tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một chuỗi video về phân tích kỹ thuật cơ bản thì các bạn sẽ không phải đi học ở đâu hết và các bạn sẽ thấy rằng là những cái công cụ này nó là những công cụ um, thực sự là cơ bản để các bạn định hướng thôi còn khi mà sử dụng thì ờ, chúng ta cần phải có những công cụ khác uh, thì ở đây các bạn thấy rằng là việc mà quan sát thì chúng ta cần phải quan sát xem là với việc cổ phiếu hoặc là trường chung đi thì nó sẽ biết là cái vùng nào là vùng kháng cự, vùng nào là vùng hỗ trợ mạnh nhất. Thì thứ, thứ nhất là chúng ta thấy là khi mà thị trường chung chúng ta thấy là giảm thì bình thường đây là cái vùng hỗ trợ đúng không? Đây tất cả cái này gọi là vùng hỗ trợ, hỗ trợ rất mạnh. Đây là cái vùng hỗ trợ rất mạnh. Và thường thì chúng ta thấy là đây là vùng hỗ trợ mạnh và phía trên là à, vùng kháng cự. Đấy, phía trên là vùng kháng cự thế thì khi mà cái vùng hỗ trợ này phía trên này các bạn chỉ cần là nó có thể là một cái ờ, biên một cái biên vùng thôi như hôm nay là Dũng ờ, vẽ một đường để cho các bạn ờ, hình dung dễ nhưng thực tế nó là một biên Đấy, tại vì hôm nay là chúng Dũng đang sử dụng một công cụ đó kỹ phân tích kỹ thuật đó là Fan bởi vì cái công cụ uh, AMI của Dũng nó đang có chút lỗi một chút thì các bạn có thể nhìn thấy là cái biểu đồ này đấy là cái phía trên là phiền vùng kháng cự đúng không ạ và đây nó là vùng hỗ trợ tuy nhiên thì khi mà nó phá vỡ cái gì ạ phá vỡ cái vùng hỗ trợ này thì đây nó là vùng kháng cự rất mạnh đúng không trong quá trình phân tích thì chúng ta phải xem là cái cái cái chu kỳ của chúng ta nó đi đến đâu và phần dưới này thì chúng ta gọi là gì ạ phần dưới này là vùng hỗ hỗ trợ thì chúng ta có thể kẻ một cả một cái biên đáy thấp nhất này với cái biên này thì chúng ta gọi là vùng uh, hỗ trợ đúng không đây là vùng hỗ trợ trong cái biên này uh, tại vì Dũng uh, vẽ cái này không biết mọi người nhìn rõ không ạ lấy một cái rộng lớn hơn một chút ạ đây là phần dưới này các bạn nhìn thấy không ờ, cái này có lẽ ai cũng biết rồi tại vì um, Dũng sẽ uh, không phân tích kỹ nhưng uh, chúng ta sẽ phải hiểu là khi mà phân tích thì chúng ta sẽ cần phải nắm rõ về cái điểm này vậy khi mà cái cái dao động của thị trường chung của chúng ta đang ở dao động cái trong cái vùng này thì chúng ta cần phải biết là cái dư địa mà chúng ta mua bán ở trong vùng này thường nó sẽ độ an toàn cao nên khi mà nó đến cái vùng này là nó sẽ là chúng ta thấy là gần như là cái khả năng nó sẽ có sự điều chỉnh rất cao hoặc là khi nó đến cái vùng này là chúng ta cũng thấy là nó sẽ có quá trình có thể test đi test lại tùy thuộc vào diễn biến của covid thì thuộc vào những tình hình thế giới như nào nhưng tuy nhiên thì ờ, để xét những phần đó có lẽ chúng ta sẽ Ờ, còn cần phải rất nhiều kiến thức nữa nhưng để cho chúng ta biết rằng khi mà chúng ta phân tích thì chúng ta biết rằng dư địa của chúng ta còn nhiều hay ít ạ dư địa để chúng ta mua bán còn nhiều hay ít và thường thì khi mà phân tích thì uh, mọi người có thể có rất nhiều cách phân tích khác nhau thì ở đây Dũng sẽ sử dụng uh, viết A để cho mọi người có thể hiểu rõ được cái cách phân tích viết A uh, trong quá trình giảm xuống giảm rất mạnh đấy đây trong quá trình giảm mạnh thì những cái đợt mà hồi phục đây chúng ta là gọi những cái SOS 6 những cái đợt S 6 à, ờ, có một cái lực ờ, cầu rất lớn của các big boy nhưng cái lượng cung bán áp đảo thì nó vẫn tiếp tục giảm đó là chuyện bình thường nhưng uh, chúng ta có thể lưu ý một chút là trong quá trình giảm này này thì chúng ta thấy là khối lượng bắt đầu có sự giảm dần đấy là một hoặc là nếu có khối lượng cao đây là khối lượng rất là cao so với trung bình trước đó thì chúng ta thấy là biên giảm sẽ ít đi cái biên độ giảm ít đi chẳng hạn nếu giảm 5% thì uh, chúng ta thấy là khối lượng uh, giả sử như là 80 triệu trong VN30 chẳng hạn thế nhưng lúc này vẫn là giảm cho 30 phần trăm thôi thì biên uh, khối lượng nó 80 triệu thì chứng tỏ là đã được hấp thụ ở đây rất là nhiều rồi thì chúng ta biết rằng thường thì những vùng này có thể nó sẽ tạo gần như là đáy hoặc là chúng ta nhìn thấy một cái đến doji ở đây gọi là tạo, tạo đáy và chúng ta thấy là thị trường ở góc độ này nó đang ở tạo đáy rất là gần đấy là góc độ để chúng ta nhìn uh, phân tích mang tính chất là là đo lường về gì ạ à? đo lường về về về về khối lượng à, tại vì Dũng muốn phân tích tổng thể cho mọi người thấy được là cái khối lượng này nó quan trọng như thế nào và khi chúng ta biết quan khối lượng này thì việc mà chúng ta cần phải mua phiên bùng nổ theo đà đây là phiên mà uh, cái sự xác nhận nếu mà nói về hai đáy thì các bạn biết rằng là đây là thứ nhất và đáy thứ hai cái sự xác nhận uh, khối lượng lớn và giá tăng mạnh này thì cái khả năng xác suất thành công rất là cao đấy thì chúng ta gọi là xác suất thành công rất cao và thứ hai bạn biết có thể là nếu bạn mà không muốn để để để uh, muốn chứng mệnh chứng minh cái điều này nó nó khả năng cực kỳ cao nữa thì chúng ta còn một cái, cái cách nữa để chúng ta có thể xác nhận đó là các bạn thấy là đáy và đây và đáy đây thì uh, nếu mà mô hình hay đáy thì đáy sau này là thấp hơn đáy trước Đấy, thấp hơn đáy trước và cái sự xác nhận nó phải vượt qua đỉnh cũ hay là chúng ta gọi là đây viên bùng bùng nổ theo đà thứ tư là cái điểm mua mà chúng ta thấy tối ưu nhưng nếu các bạn không nắm rõ được phần này thì các bạn có thể là sử dụng đó là RSI là chúng ta thấy đáy sau Đấy ạ, thấp hơn đáy trước nhưng rõ ràng RSI đang phân kỳ dương tại vì đáy sau cao đáy trước nó thể hiện cái sức mạnh về giá ở đây mạnh hơn nếu trong trường hợp mà các bạn phân tích theo kiểu như là về về à, sử dụng công cụ RSI nhưng nếu mà RSI mà các bạn nắm rõ được uh, à, VSA thì các bạn thấy rằng là cái điều mà các bạn mua ở đây nó độ tự tin rất là cao và bạn thấy là cực kỳ tin tưởng à, tiếp theo bạn sẽ thấy là đây là cái vùng kháng cự đúng không ạ khi mà cổ phiếu tạo đáy thì phía trên nó là một cái vùng kháng cự đây chúng ta gọi là vùng kháng cự à, cái biên độ ở đây thì nó cũng là rất là gần à, rất là nhỏ và khối lượng nó cũng không quá lớn và chúng ta có hai mốc vùng kháng cự kháng cự này thì khả năng nó vượt qua là khá nhanh bởi vì cái bùng nổ theo đà đây là một cái bùng nổ theo đà rất là lớn tức là nó đã có một cái áp lực uh, uh, mua vào của các big boy rất là nhiều trong cái cái vùng này và tuy nhiên thì ở phía trên này mới là cái phóng vùng kháng cự mà chúng ta cần phải lưu ý. Đây là cái cần lưu ý. Nên với cái diễn biến như thế này thì các bạn cũng nên yên tâm bởi vì uh, thông thường để một cái cái thị trường chung nó gọi là phân phối ấy, thì cái việc mà nó phải giảm với khối lượng lớn nó phải tạo ra ít nhất là 2 đến 3 phiên giảm với khối lượng lớn thì khả năng nó mới tạo ra một cái quá trình được gọi là uh, phân phối ngắn và điều chỉnh ngắn và thông thường thì khi một cái phiên bùng nổ theo đà đây là một cái phiên bùng nổ theo đà này thì cái việc mà các cổ phiếu có thể chúng ta nhìn về đồng loạt các cổ phiếu đặc biệt là những cổ phiếu dẫn dắt có những cổ phiếu đã đạt được mức 20 25% hoặc nhiều hơn nhưng có rất nhiều cổ phiếu nó đang tạo ra một cái nền tích lũy ở, ở trên cái vùng vai bên này đấy chúng ta gọi là vai phải và cái vai phải đặc điểm của vai phải nó có hai trạng thái trạng thái thứ nhất là nó khỏe và nó phải siết chặt khỏe nó phải siết chặt thì chúng ta gọi là trạng thái khỏe bởi vì có nguồn cung khi bán ra bao nhiêu thì cầu hấp thụ trạng thái thứ hai là trong quá trình rũ bỏ thì khối lượng nó phải thấp dần à, chúng ta sẽ nhìn thấy một vài cổ phiếu khi mà nó rũ bỏ thì khối lượng nó phải thấp dần nó cho chúng ta biết rằng cái lượng cung đã giảm đi rất nhiều rồi thì trong trường hợp như vậy thì lúc nó xác nhận nó sẽ có ok hơn và khả năng thành công rất là cao đấy là góc độ về thị trường chung nên với à, thị trường chung của chúng ta thì trong cái giai đoạn này thì chúng ta vẫn thấy là đang ở trạng thái tích cực Ờ, có những cái đợt điều chỉnh thì các bạn đừng quan tâm quá cái việc điều chỉnh bởi vì thời điểm này là thời điểm vàng để chúng ta thấy rằng là cái biên độ mà giữa từ cái góc độ 726 ờ, đến cái 840 là cái biên độ mà cũng là khá là lớn tại vì chúng ta sẽ có một cái biên độ nữa để chúng ta có thể Ờ, có một cái chút lợi nhuận khi mà rất nhiều người đã không mua ở đây rồi à, tuy nhiên thì không phải là à, cổ phiếu nào cũng mua bởi vì trong cái đoạn đầu thì gần như là rất nhiều cổ phiếu tăng nhưng cái giai đoạn này là nó có sự chọn lọc rất nhiều nên ở đây các bạn sẽ lưu ý là cái việc mà rất nhiều người có đưa ra cái việc mà mua bán cổ phiếu dựa trên gì ạ dựa trên uh, uh, tư duy đó là uh, mua cứ thấy uh, tốt là mua cứ thấy là nó nó nó ai nói uh, cổ phiếu này uh, cơ bản rẻ là mua nhưng cái thực ra mua như vậy rất là nguy hiểm tại vì trong trường hợp mà các bạn uh, đã mua một cổ phiếu giống như là chúng ta đầu tư kêu như kiểu là là uh, uh, sư tử uh, săn mồi ấy, nó phải đợi đến khi nào nó đủ tích lũy đủ lượng thì lúc đó nó bị tăng thì khi mà tích lũy đủ lượng nó mới tăng thì lúc đó thì chúng ta thấy là chúng ta đầu tư một là độ an toàn cao hai là cái việc mà khả năng nó mang cho chúng ta cái lợi nhuận cao nên có thể có những cổ phiếu mà nó tăng uh, hoặc nó đang tích lũy nhưng chưa chắc chúng ta đã mua được nên khi ở đây nếu các bạn theo dõi phương pháp của Dũng á, thì các bạn thấy là bao giờ Dũng phải cần đạt đủ các điều kiện khi đó Dũng mới có sự tham gia vào chứ không phải là Dũng mua ngay thì trước khi để cho các bạn à, nắm rõ được thì à, Dũng sẽ phân tích một cái cổ phiếu trước á đó là cổ phiếu Vinamilk Vinamilk ở Vinamilk thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ lấy một cái biểu đồ tháng để cho các bạn biết rằng là à, rất nhiều người bảo mua Vinamilk theo gì ạ theo đầu tư dài hạn thực ra đầu tư dài hạn là một cái, cái cách đầu tư uh, Dũng nghĩ là nó không có, có có thực sự là nó không có cái cái sự khả quan lắm bởi vì thứ nhất là chúng ta phải à, là một những người mà rất là phải giỏi và có rất nhiều tiền để chúng ta có thể phân tích đánh giá thâu tóm và à, dự đoán được chu kỳ thị trường dự đoán được chu kỳ kinh tế dự đoán được rất nhiều thứ để chúng ta có thể mua được đặc biệt là cái ngành mà chúng ta đầu tư vào chúng ta phải biết nó cái sự tăng trưởng tốc độ ra sao lợi nhuận biên độ ra sao à, cái kế hoạch à, trong năm 10 năm như thế nào tất cả cái điều đó mà nếu chúng ta mua mà tỷ lệ mỗi năm chỉ 2 đến 30 phần trăm thì thực sự nó với cái trí tuệ chúng ta bỏ ra à, và số vốn của chúng ta nếu có khoảng 1-2 tỷ nó quá thấp đấy là cái góc độ chúng ta phải nhìn về góc độ đấy thì cái cái cách mà uh, Dũng muốn chia sẻ cái vị các bạn đó là chúng ta đầu tiên chúng ta chưa cần quan tâm đến gì ạ quan tâm đến cơ bản nhưng các bạn cần phải theo dõi được cái gì ạ đó là xu hướng của tháng đấy xu hướng của tháng nó đang giảm đúng không xu hướng của tháng đang đang uh, giảm rất là mạnh đây chúng ta nhìn ạ xu hướng của tháng đang là một kênh đi xuống giảm và xu hướng của tháng đang kênh xuống giảm thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là về đang về dài hạn là nhà tạo lập họ đang thoát ra khỏi cổ phiếu này đúng không nhà tạo lập đang thoát ra khỏi cổ phiếu này vậy nếu mà cái dòng tiền lớn nó đang thoát ra thì bạn là cái gì mà bạn phải thu gom vào bạn có bao nhiêu tiền bạn phải thu gom vào bạn nghe một ai đó nói rằng là cái chu kỳ nó tăng trưởng thì cổ phiếu này mua là thắng nhưng bạn biết là đây là chu kỳ giảm và nếu các bạn biết là một cổ phiếu như Dũng đã chia sẻ nó đã có bốn giai đoạn giai đoạn này là giai đoạn tích lũy giai đoạn tăng trưởng giai đoạn phân phối giai đoạn suy thoái và nó đang giai đoạn suy thoái thì việc mà bạn mua vào đấy kết thúc giai đoạn suy thoái nó đến giai đoạn tích lũy và thời gian tích lũy nó cần phải rất là dài trước khi nó mới dài đến giai đoạn tăng trưởng các bạn nhớ nhá đây nó vẫn đang là giai đoạn suy thoái thì trước khi nó kết thúc giai đoạn suy thoái thì nó phải chuyển đến giai đoạn gì à? tích lũy khi mà đến giai đoạn tích lũy thì đó mới đến giai đoạn tăng trưởng Vậy cái nhóm ngành này, cái cổ phiếu này nó có phải là tăng trưởng hay không? Thì hiện tại chúng ta cũng chưa thể nào dự đoán một cách chính xác là nó có tăng trưởng hay không bởi vì nó đang nằm trong giai đoạn suy thoái với những cái dịch bệnh, với những cái xu hướng đang giảm mạnh như này thì nó vẫn là nằm trong quá trình suy thoái. Còn sau này nó chuyển sang dạng tích lũy thì chúng ta lại tính tiếp xem là cổ phiếu đó nó gì ạ? À? Nó thực sự nó tích lũy để tăng tiếp hay không thì chúng ta đo lường bằng gì ạ? Đo lường bằng uh, dòng tiền lớn, dòng tiền của các tổ chức ở đây các bạn cũng thấy là việc mà chúng ta cần tiếp tục uh, xem xét nữa đó là chúng ta gọi là xu hướng gì ạ chúng ta cần phải xem ra là xu hướng uh, tuần thì rõ ràng xu hướng tuần ở đây chúng ta cũng thấy là nếu mà nối hai cái đỉnh đấy hai cái tuần này với nhau uh, nối nó sơ chúng ta cũng không phải chính xác thì chúng ta thấy xu hướng tuần nó vẫn đang giảm đúng không xu hướng tuần đang giảm thì rõ ràng là xu hướng tháng giảm, xu hướng tuần giảm. Bình thường là xu hướng tháng giảm nhưng nếu xu hướng tuần mà xác nhận thì có thể là xu hướng tháng bắt đầu tăng. Hoặc bây giờ xu hướng tuần thì đang giảm thì nếu mà muốn xu hướng tuần mà mà tăng thì xu hướng ngày nó phải xác nhận xu hướng tuần tăng. Thì ở đây chúng ta sẽ chuyển sang xu hướng ngày đúng không xu hướng ngày thì để chúng ta biết rằng xu hướng ngày thì để xu hướng ngày mà tăng thì chúng ta muốn để xác nhận xuống tuần nó còn rất là lâu nhưng nếu chúng ta xem là xu hướng ngày chúng ta tăng chưa thì các bạn có thể nối ở những đỉnh cao nhất của ngày với nhau thì chúng ta có thể nối những cái đỉnh này đơn giản đấy ạ ok à, đây là cái cách thức thực ra những cái này nó chỉ là cái công cụ để chúng ta nhìn về xu hướng thôi còn các bạn mua bán dựa trên công cụ uh, vượt thoát như này thì thực ra uh, Dũng phải nói là nó không có hiệu quả nhiều bởi vì gãy kênh hoặc là vượt kênh như này nó chỉ là những cái vùng này nó là vỗ hỗ trợ kháng cự yếu thôi ạ Đấy, nó mang tính chất là hỗ, hỗ trợ kháng cự nhưng nó yếu nên chúng ta cần phải rất nhiều các công cụ khác nữa đặc biệt là những công cụ VSA những công cụ về giá khối lượng những công cụ mẫu hình thế thì với, với vấn đề ở đây chúng ta thấy là xu hướng gì ạ xu hướng ngày thì có cái sự xác nhận tăng và chúng ta thấy là cái sự xác nhận này sự xác nhận này ở đây chúng ta thấy là sự xác nhận nhưng cái à, thường thì nó để lại dấu ấn cho một cái cổ phiếu có tăng hay không đó là phải là khối lượng bạn nhớ nhá nó phải tạo ra khối lượng bởi vì khối lượng nó cho chúng ta biết là các tổ chức tham gia vào hay không đấy các tổ chức tham gia vào hay không và nếu chúng ta nhìn về gì ạ nhìn về ngày thì chúng ta thấy là uh, phía trước nó là vùng kháng cự hồi trước là vùng kháng cự như bây nó trở thành là vùng hỗ trợ mạnh từ kháng cự mạnh trở thành hỗ uh, từ hỗ trợ mạnh trở thành kháng cự mạnh Đấy, chúng ta lưu ý lại từ kháng cự mạnh trở thành hỗ trợ mạnh ở đây. Đây chính là cái vùng mà chúng ta thấy là nó là vùng kháng cự rất mạnh và chúng ta biết là phía vì cái vùng này này rơi với khối lượng lớn. Ở ờ, trong VSA nó có mà khi mà cổ phiếu mà rơi khối lượng lớn uh, biên độ dài thì thường sẽ bị gãy tiếp. Uh, chúng ta có thể dự đoán được trước chứ không phải là khi nó rơi rồi chúng ta dự đoán. Thì rõ ràng là biên độ tại vì chúng ta mua là chúng ta cần phải tính biên độ biên độ giữa chúng ta đạt lợi nhuận với giữa chúng ta gì ạ giữa chúng ta à, rủi ro thì cái rủi ro của cổ phiếu này khi mà cổ phiếu gặp cái vùng gì ạ phía dưới là vùng gì ạ hỗ trợ đây chúng ta gọi là phía dưới là hỗ trợ thì rõ ràng vùng hỗ trợ ở đây đấy đây chúng ta nhìn này vùng hỗ trợ ở đây hỗ trợ ở đây là hỗ trợ rất là gần à, nhưng ở phía phía trên chúng ta cũng thấy là Ờ, kháng cự thì nó cũng rất gần nên cái tỷ lệ giữa ờ, lợi nhuận và uh, rủi ro ở đây nó thực sự là nó cũng ngang nhau và với cái cổ phiếu như này à, lợi thì cũng không được bao nhiêu từ 100 lên 105 107 7% mà trong khi đó thì nếu lỗ là chúng ta lỗ bao nhiêu cũng lỗ khá là nhiều nếu mà tính ra là 105 104 tức là ở đây chúng ta thấy là việc mua cổ phiếu phía trước thì chúng ta lấy xu hướng trung hạn tức là xu hướng về tháng giảm xuống về tuần giảm xuống ngày ngày tăng nhưng rõ ràng là ở đây chúng ta thấy rằng là cái việc mà biên độ của nó rất là ngắn nên có lẽ chúng ta sẽ nhìn thấy một cái góc độ rất là kỹ ở đây việc các bạn thấy là yêu cổ phiếu hay là không yêu tôi không biết nhưng có thể là cổ phiếu sẽ có một cái đợt tăng mạnh với cái khoảng trống này chúng ta gọi là lấp gáp chúng ta gọi là lấp gáp nhưng ở đây các bạn biết rằng là việc mà các bạn nhìn nhận theo cái góc độ nhìn như này thì các bạn thấy là cái khả năng cổ phiếu sẽ thấy rằng là rất khó để đi lên ở ờ, trong cái việc mà xác nhận ờ, ờ, xu hướng đây là cách thức mà các bạn có thể là hiểu rõ được khi mà tôi đi kể rõ về cái xu hướng bằng những cái công cụ đường kênh hỗ trợ kháng cự như này và một cái công cụ khác nữa là các bạn thấy rằng cái khối lượng ở đây cái sự xác nhận nó không đủ mạnh Đấy, chúng ta nói là xác nhận đúng mạnh bởi khối lượng ở đây nó vẫn tập trung là khá là nhiều tuy rằng ở đây nó phẳng các bạn biết rằng là có khả năng nó sẽ lấp gap này đấy khả năng lấp gap này tại vì trong đầu tư thì ở ờ, cái phương pháp VSA là chúng ta cần phải uh, có sự uh, xác nhận thì chúng ta mới mua chẳng hạn đây đang tích lũy như này thì có sự xác nhận thì chúng ta sẽ mua ở những cái vùng xác nhận bởi vì khi mà mua xác nhận thì vùng này chính là vùng hỗ trợ mạnh nhất bởi vì nếu trong trường bị lỗ nó sẽ thấy là cái vùng này chính là vùng hỗ trợ à, và bạn biết rằng tôi cắt lót trung bình của 6 đến 7% bởi vì tôi mua ở những cái vùng mà nó tạo ra cái vùng hỗ trợ mạnh nhất đấy là cách thức như vậy cái thứ hai nữa là uh, khi mà nó lên thì chúng ta thấy là phía trên là vùng kháng cự rất là mạnh một cái biên độ rất là dày kháng cự ở đây chúng ta cần phải nhớ là nó phải liên quan đến khung thời gian thời gian mà cái cái giai đoạn này tích lũy nó khá dài hay chúng ta gọi là cái vai bên trái khá dài cái thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng là cái khối lượng ở đây rất lớn biên độ lớn thời gian lớn uh, khối lượng lớn thực ra kháng cự là gì ạ kháng cự nó là cái vùng mà khối lượng người ta tạo nên nếu mà mọi người bỏ cái phần này, này bỏ cái phần ờ, khối lượng đi thì chúng ta thấy là chúng ta rất khó để đầu tư thành công mọi người có thể sử dụng nến đây có những cái loại nến marukuru đúng không ạ có rất nhiều loại nến marukuru có rất nhiều loại nến gọi là um, uh, marukuru giảm hay là tăng nhưng có giai đoạn các bạn biết rằng khối lượng nó thấp nó vẫn tăng khối lượng mà nó giảm nến marukuru mà giảm á, khối lượng nó thấp thì nó vẫn tăng nó quay trở lại nó tăng ngay nên chúng ta phải biết là bản chất nó là gì nhưng ở đây chúng ta thấy là trong cái vị thế này thì các bạn mua các bạn sẽ biết rằng là các bạn có thể thấy rủi ro về phân tích là xuống tháng giảm xuống tuần giảm xuống ngày thì có sự gia tăng nhưng chúng ta thấy là biên độ sẽ không nhiều và cái cổ phiếu này nó cũng không phải là cổ phiếu dẫn dắt thị trường chúng ta nhớ nhá nó không phải là cổ phiếu dẫn dắt thị trường và phiên bùng nổ theo đà chúng ta thấy là nó cũng khá là yếu so với các cổ phiếu khác nên rõ ràng là khi mà phân tích thì chúng ta không được phép là yêu cổ phiếu hay là không phép là thích cổ phiếu hoặc là chúng ta phải có kiến thức để chúng ta đánh giá một cách à, à, dễ nhất và ờ, chúng ta có độ an toàn cao nhất cách thứ hai tôi muốn chia sẻ các bạn đó là cổ phiếu ACB ACB ở đây thì uh, tôi muốn nói các bạn đó là tôi sẽ sử dụng một cái công cụ khác mà đó là trung bình động cái công cụ này thì tôi cũng đã dùng khá nhiều uh, thực ra là đầu tiên là các bạn sẽ thấy là một cái đường uh, SMA 200 200 là cái đường SMA 200 ngày nó cũng từ ờ, đại diện cho xuống dài hạn và cái đường thứ hai là cái đường SMA 150 à, chúng ta sẽ là à, phải sửa đây đó là SMA 150 ngày ok ạ 150 ngày xem là SMA 150 ngày nó đang ở cái trạng thái như thế nào 150 ạ Ok à, chúng ta thấy là SMA 150 ngày so với SMA 50 ngày nó cũng song song với nhau có thể nó đang nằm trên cái SMA 200 ngày nhưng rõ ràng là bản thân thì khi cái hai, hai đường song song thì chúng ta gọi là nó là xu hướng vô định ờ, và cái đặc điểm mà chúng ta thấy ở đây nó là cái giá này, này nó đang nằm dưới cái đường hai cái đường SMA 200 và 150 thì nó cho chúng ta thấy là cái xu hướng trung hạn dài hạn nó vẫn đang ở xuống giảm chúng ta nhớ nhé, lúc này chúng ta không dùng tuần nữa để chúng ta phân tích theo một cái góc độ dễ hơn ạ chung và dài hạn đang giảm vậy khi mà bạn xác nhận chung và dài hạn đang giảm thì việc bạn mua ở đây ờ, cái trung hạn có thể nó kéo dài 3 tháng 6 tháng thậm chí là một vài năm thì bạn mua ở đây để đầu tư chung dùng hạn thì bạn có đáng để mua hay không đấy là cái mà chúng ta phải cần phải uh, nhìn nhận một cách uh, rõ ràng nên cái việc mà cái giai đoạn này các bạn cần phải tư duy nó rộng hơn đó là chúng ta chỉ có tư duy đầu tư ngắn hạn bởi vì khi mà cổ phiếu nó bước vào trend, nó bước vào xu hướng tăng thì có thể các bạn mua 27 nó lên đến 100, có thể bạn mua 28 nó lên đến 100. Nhưng nếu mà bạn mua ở trong loại này thì có thể cổ phiếu từ 20 lên 24 là nó dừng và bạn có thể mất trong 6 tháng đến 7 tháng còn rất là lâu năm thì thay vì thế thì chúng ta chỉ có chiến lược là lướt sóng ở giai đoạn này các bạn nhớ nhá lướt sóng ở giai đoạn này đấy là các bạn cần phải nắm rõ được nên ở đây các bạn thấy rằng là việc mà cổ phiếu nó đang gì ạ đang xu hướng trung hạn giảm dài hạn giảm thì bây giờ chúng ta cần phải xét là ngắn hạn thì trong ngắn hạn ờ, ở đây tôi sẽ không đưa ra cái biểu đồ tuần nữa tại vì các bạn nhìn thấy nếu biểu đồ tuần thì ờ, vẽ kênh thì nó cũng đang giảm thôi ạ nó vẫn đang giảm thôi xu hướng tuần vẫn đang giảm nhưng có lẽ là chúng ta sẽ sử dụng ờ, xu hướng ngày tại vì cái công cụ ngày có thể các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ khá hữu dụng trong việc của chúng ta lướt sóng ngắn hạn thì Ờ, lướt sóng ở đây các bạn nhớ như này cái việc mà lướt sóng khi mà uh, Dũng uh, chia sẻ ở đây các bạn sẽ thấy là việc mà các bạn hiểu rõ cái phương pháp lướt sóng của Dũng thì các bạn mới thấy là các bạn mới kiếm tiền được có rất nhiều người thì thấy cổ phiếu đang ngầm ầm và cứ nhìn là tiếc nhìn là tiếc những cổ phiếu nào bây giờ mới tăng uh, sau sóng này mới tăng thì nó là những cổ phiếu ở cái đoạn thường nó chậm nhất ở giai đoạn 2 chẳng hạn như các bạn nhìn thấy là ACB nó đã tăng Ờ, khối lượng lớn tăng rất mạnh rồi tăng rất mạnh ở đây rồi nhưng hôm nay thì cổ phiếu gì ạ cổ phiếu um, CI nó mới tăng ạ tức là CI tăng đó là cổ phiếu yếu nhất trong cái cái nhóm cổ phiếu tại vì cái nhóm này bây giờ nó mới tăng còn trong khi đó thì ACB đã tăng trước rồi thì rõ ràng thằng ACB nó phải mạnh hơn cái thằng thằng uh, CI đấy là các bạn cần phải nắm rõ được ở ờ, mỗi giai đoạn nó phải có từng phân khúc các cổ phiếu và uh, các cổ phiếu trong từng ngành thì nó sẽ cổ phiếu dẫn dắt cổ phiếu mạnh nhất cổ phiếu gọi là siêu cổ phiếu chẳng hạn ở đầu năm các bạn sẽ thấy là cổ phiếu Vietcombank là cổ phiếu siêu cổ phiếu mạnh sau đó thì giữa năm thì các bạn thấy là A, gì ạ à, BIDB xong vừa rồi thì các bạn thấy là cổ phiếu gì ạ à? SHB à, từng giai đoạn một nó sẽ có những siêu cổ phiếu khác nhau chứ không phải là bạn thích cổ phiếu Vietcombank hay là bạn thích cổ phiếu bidb hoặc là bạn thích cổ phiếu SHB cái việc đó là bạn cần phải nắm rõ xem là cái cổ phiếu đó nó tích lũy đủ chưa lượng đủ thì chất đủ Đấy, tích lũy đủ lượng nó giống như là chúng ta mua gạo đây vừa rồi ấy, mua gạo đấy nếu mà người ta tích lũy đủ thì chắc chắn là xuất khẩu mọi cái sẽ sẽ thuận lợi nhưng mấy ông tích lũy chưa đủ thì mà ông lại đòi đi xuất khẩu thì các ông lại phải đứng đứng đứng ở ngoài để vì nhà nước sẽ không cho xuất khẩu nữa đấy là những ông khôn vặt thì chúng ta đầu tư chúng ta khôn vặt là chúng ta cũng uh, dính tình trạng như vậy và rất nhiều người khôn vặt ở đây khi mà Dũng đưa ra cái cổ phiếu mà uh, chưa có điểm mua chỉ khuyến nghị thôi nên thực ra Dũng sẽ không khuyến nghị ở đây Dũng sẽ không khuyến nghị bất cứ cổ phiếu nào ở đây bởi vì Dũng cho các bạn đó là cái cần câu và đây là một cái phương pháp mà Dũng đã chia sẻ ờ, rất nhiều lần nhưng đây nó chỉ là một cái phần rất nhỏ tại vì ờ, khi mà mua cổ phiếu thì Dũng phải nói là tất cả cái công cụ đây là tất cả công cụ như MACD các đường trung bình động hoặc là uh, kênh xu hướng nó chỉ là một cái công cụ phụ thôi chỉ hỗ trợ rất nhỏ thôi còn các bạn muốn hiểu rõ thì các bạn phải nắm hiểu rõ được mẫu hình thì ở đây Dũng sẽ nói về cái mẫu hình đó uh, để các bạn có thể hiểu rõ hơn uh, mẫu hình nó có rất nhiều loại mẫu hình khác nhau nhưng uh, mỗi mẫu hình thì nó có những đặc điểm riêng nhưng tuy nhiên thì về bản chất nó vẫn tuân theo đó là quy luật cung cầu quy luật nhân quả và quy luật nỗ lực thành công những cái đấy thì trong VSA Dũng đã giải thích khá rõ rồi nên ở đây thì uh, uh, để chúng ta không mất thời gian thì chúng ta có thể bắt đầu xem uh, về góc độ về một số các chỉ báo để chúng bạn thấy là à, đầu tiên các bạn thấy là cái quá trình giảm này đâu đầu tiên quá trình giảm trước đó thì khối lượng bắt đầu chúng ta có sự gia tăng như đợt giảm nhưng sau những đợt giảm này khối lượng nhỏ đi dần thì các bạn sẽ thấy là khi mà khối lượng nhỏ đi dần nó thể hiện là cái lượng cung bán ra đã ít đi rất nhiều Đấy chưa? Và khối lượng giảm thì biên độ cũng nhỏ hơn. Đấy, biên độ tức là biên độ giảm cũng nhỏ hơn. Thì đấy là cái để chúng ta có thể nhìn về góc độ đó là cái sự bán ra đã giảm đi rất nhiều và khi cái sự bán ra giảm rất nhiều thì các bạn có thể là nhìn thấy là những cái cổ phiếu này nó tạo ra mô hình là mô hình hai đáy à, hai đáy các bạn nhìn rõ ở đây để cho bạn thấy rằng là à, việc mà chúng ta hiểu sở hữu một cái phương pháp mà chúng ta nắm rõ được chúng ta mua chúng ta không bị tâm lý và chúng ta mua chúng ta thấy là yên tâm và chúng ta mua là chúng ta thấy cảm giác là rất là là là thoải mái thế thì à, đầu tiên thì các bạn sẽ à, thấy rằng là phía trên là vùng là kháng cự đúng không ạ trước nó là vùng hỗ trợ thì bây giờ đây nó là vùng kháng cự đấy đây là vùng kháng cự cái kháng cự của đây nó khoảng độ 22 đấy 22 thì thường thì nó sẽ xuyên qua cái vùng kháng cự tại vì thường của cổ phiếu khi mà nó uh, xuyên qua cái vùng kháng cự và nó sẽ dao động rất mạnh ở trên này thậm chí nó tăng rất mạnh khi nó xuyên qua và thường thì lúc đó chúng ta lại mua mua vào đấy là cái mà sự chết chóc của mỗi chúng ta À, thứ hai là chúng ta phải sẽ để đến cái vùng hỗ trợ tại vì khi mua chúng ta sẽ biết là uh, hỗ trợ ở đâu kháng cự đâu thì cái vùng hỗ trợ thì chúng ta thấy là đây là một biên đây là một biên tôi Dũng sẽ lấy hai cái vùng hỗ trợ đây là hai cái đáy gần đây nhất thì Dũng sẽ lấy đây là cái vùng hỗ trợ tại vì cái này là nó là cả một vùng cơ thế thì việc mà chúng ta thấy là kháng cự thì ở phía trên nhưng hỗ trợ ở đây hỗ trợ phía dưới thì cái này so với cổ phiếu gì ạ cổ phiếu uh, uh, Vinamilk thì nó cũng không khác nhau nhiều lắm nhưng ở đây các bạn sẽ thấy rằng là nó có sự khác nhau ở chỗ này một là cũng là giống Vinamilk đây là một cái vai đây là một cái vai đây là vai bên gì ạ à? bên trái và khi mà vai bên trái thì ờ, nó sẽ thường cổ phiếu sẽ đi lên nó sẽ có vai bên phải thì đặc điểm mà cổ phiếu đi lên các bạn nhớ ở trong vết A thì nó sẽ gọi đây là dấu ấn uh, ờ, SOS tức là một cái phiên có khối lượng rất lớn và giá tăng mạnh phải nhớ là giá tăng mạnh đấy là dấu ấn bởi nó cho chúng ta biết là dòng tiền lớn dòng tiền big boy đã tham gia vào nhưng cái dòng tiền này tham gia vào thì chưa chắc cổ phiếu đã lên các bạn nhớ nhá chưa chắc cổ phiếu đã lên bởi vì nó sẽ có rất nhiều cái lượng cung ở phía trên này bán ra Đấy, cung ở phía trên bán ra hoặc là lượng cung treo lơ lửng ở phía này khi mà người ta bị lỗ họ bán ra và đặc biệt là một số anh chị em đã bắt đáy ở đây đã thành công đấy thì họ cũng bán ra đấy là hai cái lượng cung đấy nên để đo lường được cái lượng cung đó thì chúng ta cần phải xem cái vai bên phải này nó sẽ ra sao thì nó sẽ bằng những cái quá trình test đây là một quá trình test test giảm rất mạnh khối lượng lớn đây chúng ta gọi là test thành công bởi vì nó đã rũ toàn bộ cái lượng nhỏ lẻ ra mà nó không ra nữa thì chúng ta gọi là test thành công và những cái test này nó bao giờ nó phải đảm bảo khối lượng nhỏ hay là chúng ta gọi là trong điểm pivot ở, ờ, ở cái vùng này nó vừa mang tính hỗ trợ nó vừa mang tính kháng cự các bạn biết nhé biết nhé bởi vì nếu các bạn sử dụng các biểu đồ gì ạ à, 5 phút hoặc là một giờ thì đây nó sẽ tạo ra những rất nhiều vùng kháng cự hỗ trợ ở đây. Nên chính vì vậy thì chúng ta cần phải quan tâm cái kháng cự hỗ trợ ở cái vùng này. Nên ở đây chúng ta gọi là vùng hỗ trợ mạnh kháng cự yếu. Cái khái niệm này gần như các bạn sẽ không gặp bất cứ ai nói cả. Vùng hỗ trợ mạnh kháng cự yếu đó là chính là điểm pivot. Thì việc mà xuất hiện điểm pivot với khối lượng nhỏ, biên độ thấp nó là kháng cự mạnh tức là việc nhỏ lẻ không bán ra nữa hoặc là đã dừng bán nên chúng ta gọi là kháng cự mạnh khi đó thì áp lực bán sẽ giảm đi đấy chúng ta gọi là kháng cự đấy chưa và à, xin lỗi đây là cái vùng hỗ trợ mạnh tức là nó bán ra không ngày bán nữa và kháng cự yếu tức đó là việc nhà đầu tư nhỏ lẻ không bán cổ phiếu này nên nó rất yếu và chỉ cần một lực uh, tham gia mạnh của các nhà đầu tư với khối lượng lớn hơn cái phiên này là bao nhiêu uh, uh, tại vì ở đây Dũng không theo dõi được cái khối lượng ở đây thì lúc này là chúng ta có thể tham gia được và chúng ta thấy là chúng ta có thể đạt 15 uh, 15 đến 20 trong một đoạn rất là ngắn đây chúng ta thấy là khoảng độ 23 24 đấy là trong một đoạn rất là ngắn thì cái cách mà chúng ta mua thứ nhất là khi chúng ta mua ở đây cái vùng này là vùng hỗ trợ và khả năng chúng ta bị thua lỗ là thấp bởi vì nó đã là vùng hỗ trợ mạnh rồi và kháng cự yếu là nó có thể vượt thoát và đi nhanh đi nhanh và đến đến một cái vùng nào đó để chúng ta chốt lời khi chúng ta mua đầu tiên đấy là cách thức mà cái cổ phiếu nó vận động giai đoạn thứ nhất là giai đoạn mà tăng sau đó thì tích lũy để nó sẽ rũ bỏ các nhà đầu tư yếu bóng vía ra nếu cái khối lượng này nhỏ thì nó sẽ tăng tiếp còn nếu mà nó lớn thì nó có thể gặp những cái cái vùng cản và cổ phiếu sẽ không hiểu xa. Đây là cách thức mà các bạn có thể nhìn thấy rất nhiều cổ phiếu trong thời gian vừa qua nó cũng tăng rất mạnh như vậy. À, có những cái cổ phiếu mà nó hình thành mẫu hình vai đầu vai thiếu và nó không cần à, cái sự ờ, biến động mạnh. Có lẽ các bạn nhìn thấy là gì ạ? VRE. À, các bạn sẽ thấy rằng là VRE ở trong này thì các bạn cũng sẽ thấy là các bạn sẽ nhìn thấy là uh, nếu các bạn theo dõi biểu đồ tuần hoặc là biểu đồ ngày thì các bạn sẽ cần phải xác định là đây là giải này đây nó bắt đầu đến một cái giải này là một cái vùng kháng cự khá là mạnh chúng ta phải nhớ là đây là một cái vùng kháng cự khá là mạnh trong cái đây là một cái vùng đấy ạ nếu mà nói thì nó là một cái vùng luôn ạ đấy. thì cổ phiếu này cũng đang tiếp giáp đến cái vùng này nên rất nhiều nhà đầu tư mua ở trên cái vùng này các bạn sẽ không có nhiều cơ hội đâu ạ tại vì đây là một cái vùng mà kháng cự mạnh trước đó là vùng hỗ trợ nhưng nó xuyên qua rồi thì nó sẽ là vùng kháng cự mạnh các bạn nhớ nha xuyên qua rồi nó vùng kháng cự mạnh nên chính vì vậy thì việc mà cổ phiếu à, đến thời điểm này chúng ta thấy là cái dư địa không là không còn nhiều nhưng các bạn sẽ thấy rằng là à, chúng ta đang đưa ra cái biểu đồ tuần ngày đấy ạ biểu đồ ngày đấy ạ xin lỗi ạ thì chúng ta thấy là nó là cái vai tại vì cả bên này là khoảng trống đấy khoảng trống tức là nhà đầu tư bán bán tháo thì khoảng trống với việc mà nó rũ này nên có quá trình test không ai bán ra nữa thì cái sự xác nhận này nó sẽ là một cái sự xác nhận có độ tin cậy rất cao bởi vì thứ nhất là chúng ta đã thấy có những cái dấu ấn ở đây bằng khối lượng khối lượng từ tăng rất mạnh này đây khối lượng rất tăng rất mạnh và các bạn biết là học bùng nổ theo đà phiên thứ nhất phiên thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy lại có test Đấy, thứ 8 và đây là xác nhận thì cái sự xác nhận khi có test cái độ tin cậy này cực kỳ cao khi nó đi hết chu kỳ rồi có thể đây nó tạo ra tích lũy nữa nhưng rõ ràng các bạn thấy là một cổ phiếu đã tăng khoảng 30% thì gần như là nó sẽ không có nhiều cơ hội để tăng nữa nên việc mà các bạn mua ờ, ở những cái vùng giá nó quá cao hoặc là mua mà chúng ta không biết là nó đã hết chu kỳ thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng bạn sẽ gặp rất nhiều rủi ro nên ở trong ví dụ này tôi muốn nhấn với mạnh các bạn là các bạn phải biết rằng là có cổ phiếu nó sẽ có hai chu kỳ tạo ra hai giai đoạn có cổ phiếu nó chỉ có một giai đoạn này thôi nên dư địa của nó không còn nhiều nên bạn mua ở những cái cổ phiếu này các bạn sẽ gặp uh, rủi ro tuy rằng thì nó chưa có tạo ra cái sự phân phối tại vì việc mà cổ phiếu này sẽ rung lắc ở đây phân phối sẽ rung lắc ở trên vùng này nó sẽ mất rất nhiều thời gian trước khi mà uh, nó kết thúc chu kỳ còn việc mà bạn mua bán cổ phiếu hoặc là bạn tham gia thị trường thì bạn cần phải nắm rõ được uh, cái nguyên lý cung cầu và để bạn hiểu rõ hơn thì uh, tôi lấy một cái ví dụ ở trong đầu tư phái sinh để các bạn có thể nhìn rõ hơn ạ uh, trong đầu tư phái sinh thì uh, tôi muốn đưa ra cho bạn đó là một cái đây là một cái mẫu hình ở mẫu hình thì ờ, nó có rất nhiều ờ, nhà đầu tư có thể phân tích khác nhau ở một số thì trong cái gì ạ trong um, sóng Elliott thì người ta gọi là đây là mẫu hình gì ạ tam giác và người ta bỏ qua phần khối lượng này ở ờ, trong một số thì người ta gọi là cái mô hình cái nêm tức là người ta nối đỉnh với nhau và nó tạo ra một cái nêm thì thực ra là cách nào cũng ok không uh, vấn đề không có gì sai cả nhưng nếu bạn phân tích uh, thì trong sóng Elliott thì người ta có thể là cái này nó có bị gãy cái này có thể tăng tại vì thực tế là người ta không thể dự đoán được cái xu hướng tăng hay xuống giảm tuy nhiên nếu các bạn sử dụng VSA thì đầu tiên các bạn sẽ thấy rằng là các bạn đo khối lượng ở đây các bạn đo khối lượng ở những vùng này đầu tiên thì các bạn thấy là khối lượng nó rất là lớn Đấy, đầu tiên khối lượng rất lớn và các bạn thấy sau những mỗi nhịp này thì là khối lượng có sự giảm đi rất nhiều và càng ngày nó có những cái đợt giảm đi rất là nhỏ thì cái sự xác nhận này là cái điểm mà chúng ta mua nó vượt cái nêm cái độ xác nhận cái độ an toàn sẽ cao còn nếu mà bạn thấy rằng là cái khối lượng ở đây này hoặc là cái sự cái việc mà nó tăng lên ở những cái vùng này mà nó không tạo ra cái sự uh, đi kèm khối lượng hoặc là cái việc mà nó giảm đây khối lượng lớn mà biên độ mạnh thì cái xác nhận đây nó sẽ là thất bại bạn nhớ nhá bởi vì này này nhà big boy ấy, thì họ sẽ uh, gặp một cái vùng đó là vùng kháng cự rất mạnh ở phía bên phải đây chúng ta lấy biểu đồ 4 4 giờ đấy ạ chúng ta thấy là gặp cái vùng kháng cự ở phía bên phải này ạ đây là cái vùng kháng cự rất mạnh thì khi nó gặp vùng kháng cự này thì chắc chắn là nó cần phải hấp thụ toàn bộ cái khối lượng ở đây hấp thụ toàn bộ cái lượng sọt ở đây ạ đầu tiên là cái lượng sọt tại vì đây là long những người sọt đây là nó người ta phải bán ra bán ra thì uh, bên bên này người ta phải long hết để mua mua hết cái số lượng ở đây sau khi mua hết khối lượng ở đây thì việc mà cổ phiếu à, phái sinh có lên được hay không đây chúng ta gọi là mua thu gom hết đấy đây thu gom hết thì chúng ta cần phải biết rằng khối lượng bắt đầu nó có sự thu hẹp lại thu khối lượng những cái hợp đồng nó thụ thu hẹp lại tính tỏ nó đã gom hết thì lúc nó xác nhận ở cái đoạn này hoặc xác nhận giai đoạn này nó mới cho chúng ta cái kết quả nên việc đầu tư phái sinh thì không phải là lúc nào chúng ta cũng mua mà chúng ta cần phải mua đúng thời điểm chẳng hạn ở đây chúng ta thấy là việc mà Dũng mua thì Dũng chỉ mua cái điểm này thôi ạ duy nhất điểm này thôi còn tất cả cái đoạn này Dũng sẽ không mua đấy chẳng hạn như thế và trong những cái mẫu hình hoặc là những cái kênh như này thì ngoài vấn đề kẻ đường thì nó cũng có một cái để chúng ta định hướng rõ hơn thôi nhưng rõ ràng là chúng ta cần phải tính toán uh, những cái cái biến động của nó với khối lượng nó ra sao trong mỗi chu kỳ và chúng ta có thể sử dụng thêm cái công cụ là gì ạ RSI để xem là ở ờ, những cái đáy thường là chúng ta sử dụng vào đáy thì chúng ta biết rằng là nếu mà đáy sau mà ờ, thấp hơn đáy trước mà RSI mà đáy sau lại cao lên trước phân kỳ dương nó cho chúng ta đấy sức mạnh của cái RSI nó sẽ là rất lớn còn nếu các bạn sử dụng RSI trong loại này thì nó thực ra là nó đã bị loạn mà các bạn sẽ ứng dụng rất là khó có thể là như thế các bạn sẽ ứng dụng rất khó trong loại này sử dụng RSI nên chính vì vậy thì chúng ta phải biết là sử dụng cái công cụ RSI như nào MACD như nào uh, Bollinger ra sao uh, tất cả những công cụ mà bạn học đã học đó là những cái kiến thức cơ bản và tới đây bạn sẽ được học mà Dũng sẽ chia sẻ miễn phí uh, trên cái uh, kênh của mình thì các bạn thực sự sẽ học được như kênh cái kiến thức như vậy mà các bạn không phải mất tiền các bạn không phải phải phải phải uh, bỏ một đồng nào cả bởi vì những kiến thức đó Dũng sẽ miễn phí hết, hết cho các bạn đó là những cái gì mà Dũng muốn chia sẻ với quý vị các bạn uh, ngày hôm nay à, một số bạn thì có hỏi Dũng là uh, cái khóa học đầu tư của Dũng thì uh, diễn ra bao giờ hoặc là uh, học thì uh, nó như nào thì uh, Dũng uh, xin dành khoảng độ 5 phút để chia sẻ với quý vị các bạn à, thực ra thì à, Dũng hiện tại là có 3 khóa học chính thậm chí là bốn khóa học chính khóa học đầu tiên là khóa học cơ bản hoặc là khóa học à, về xu hướng dòng tiền thì hai khóa học này thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta về các mẫu hình nhưng về bản chất của nó thì uh, nó sẽ được giải thích trên khóa học Veda. uh, khi mà chúng ta nắm rõ được uh, các mẫu hình thì các bạn có thể là tự động các bạn mua với một số lượng tiền có thể các bạn uh, sử dụng khoảng độ Ờ, hai ba trăm năm trăm triệu các bạn đầu tư thì áp dụng những mô hình đó thì có độ tự, tự tin cao hơn nhưng nếu các bạn muốn nâng cao hơn hiểu rõ hơn đầu tư khoảng một hai tỷ trở lên thì hoặc là muốn tạo ra cho mình cái độ tự tin uh, hiểu rõ về bản chất thì cái khóa học VEDA nó sẽ giải quyết được tất cả những cái việc các bạn đầu tư như thế nào vì viết A nó sẽ giải thích cho các bạn là việc mà uh, nó tạo đáy hoặc là việc mà nó phân phối đỉnh việc và những cái khối lượng biến động trong mỗi chu kỳ tạo ra những mô hình như thế nào thì các bạn sẽ biết rằng là cái thời điểm các bạn mua nó có độ à, kháng cự kháng cự yếu nhất hỗ trợ mạnh kháng cự yếu nhất để bạn mua cái rủi ro của bạn sẽ là rất là thấp và thường thì bạn sẽ thấy rằng cổ phiếu hoặc là phái sinh sẽ đi ngay hoặc là nếu bạn mua trong cái khung dao động lớn tôi đã nói hay nói là biến động mạnh dao động mạnh thường là nó là lỏng lẻo và dẫn đến cái sự chết chóc của chúng ta sẽ là rất là lớn nên đấy là cách mà Ờ, khi mà các bạn ứng dụng về cái uh, à, VSA và cái khóa học cuối cùng đó là khóa học về ạ khóa học về đầu tư nhà vô địch à, cái khóa học đó nó cho chúng ta biết rằng là việc đầu tư chứng khoán nó phải đủ nhân và quả tức là như nào bạn cần phải nắm được cái bản chất bên trong hay là nói về cơ bản của nó và tất cả những cổ bản cơ bản để cổ phiếu tăng được thì nó phải sử dụng những cái gì ạ về tăng trưởng à, Dũng sẽ không đầu tư giá trị với những cái cầu cổ phiếu mà Dũng tham gia và tất cả những cổ phiếu mà tăng trưởng nó phải tạo ra doanh thu lợi nhuận và xu hướng của nó tốt thì lúc đó Dũng tham gia và tất cả những công cụ về MACD thì nó chỉ là cái công cụ định hướng à, bản thân khi mà các bạn sử dụng các mẫu hình trong cái gọi là nhà vô địch thì VSA nó sẽ hỗ trợ cho các bạn các bạn hiểu rõ hơn là cái Big Boy hay là nhà tạo lập họ đã thu gom đủ chưa và nó giải quyết cho bạn tất cả những mẫu hình dù là mẫu hình tách tay cầm dù mình biên độ thu hẹp dù là mẫu hình nào đó bạn biết rằng cái việc mà nó đã tích lũy đủ chưa việc mà cái khối lượng đó nó đã đạt tiêu chí chưa những điểm pivot đó như thế nào xu hướng là sao thì bạn áp dụng giữa cơ bản và kỹ thuật thì bạn sẽ có một cái cổ phiếu đó là hoàn hảo và thường những cổ phiếu đó là những cổ phiếu siêu cổ phiếu và khi bạn nắm rõ được thì việc mà bạn sử dụng để bạn mua sẽ là có sự xác nhận sẽ là cao hơn à, chẳng hạn như là hôm nay Dũng mới nói là các bạn nếu các bạn sử dụng Ờ, một cái mẫu hình cho việc đầu tư giả sử như ban nãy Dũng có nói là cổ phiếu ACB thì các bạn sẽ thấy là ACB nếu trong trường hợp ngày mai mà xác nhận khối lượng lớn thì các bạn có thể mua là chuyện bình thường đấy tại vì ở đây là nó đang có một cái gì ạ biên độ hẹp thu hẹp và rất nhỏ nhưng nếu mà nó không xác nhận sẽ không mua các bạn thấy rằng đây là một sóng hồi nên Dũng cũng nói là tất cả đây là sóng hồi nên các bạn chỉ đầu tư ngắn hạn nên việc mà các bạn sử dụng các công cụ kỹ thuật sử dụng cái hệ thống đầu tư nó sẽ giúp cho các bạn là các bạn không phải là đợi như là Vinamilk đợi 5 đến 5 năm nữa để đợi cho chu kỳ tăng trưởng thì lúc đó nó tăng được bao nhiêu ạ? Thậm chí là chu kỳ suy thoái thì có thể nó giảm rất mạnh và các bạn biết rằng là việc mà các bạn nhà đầu tư cá nhân thì các bạn làm sao để cho cái tốc độ lợi nhuận của bạn trong mỗi năm 3 40% đến 100% một năm. Các bạn chỉ cần mỗi một nhịp các bạn lãi 2% thôi, một năm nó có rất nhiều nhịp không phải là các bạn ngày nào cũng giao dịch ngày nào cũng mua cổ phiếu ngày nào cũng tham gia thị trường thực tế thì những cái cổ phiếu thành công nó không nhiều nên việc mà bạn lựa chọn bạn phải lựa chọn có kế hoạch đầy đủ bạn phải hiểu bản chất của cổ phiếu và bạn mua là bạn phải biết là cái độ an toàn cao nhất thứ nhất là cái khả năng rủi ro của bạn thấp nhất và khi xác nhận là cổ phiếu của bạn tăng đó là những gì mà khi mà các bạn học các bạn sẽ được học và đặc biệt là Dũng sẽ hỗ trợ các bạn 3 tháng để các bạn thực hành và các bạn học liên tục với Dũng trong 3 tháng liền. 3 tức là mỗi một tháng Dũng sẽ mở một cái khóa học để các bạn có thể thực hành cùng với Dũng trong quá trình đầu tư. Đó là à, những cái điều gì mà các bạn à, muốn tham khảo những cái chương trình của Dũng thì có thể đăng ký hoặc là à, nhờ Dũng à, tư vấn. À, thực ra tư vấn ở đây là tư vấn về cái cách à, tư duy thôi. Còn việc mà tư vấn về cổ phiếu á, các bạn nếu mà hỏi về về cổ phiếu thì thực sự là rất khó để hỏi bởi vì cổ phiếu nếu mà đây nó xác nhận các bạn ấy mua nên khi mà các bạn mua trước thì các bạn cũng gặp rủi ro các bạn mua sau thì cổ phiếu đã tăng đến bao nhiêu 21 thì các bạn gần như là để 24 nó chỉ hôm sau nữa là cổ phiếu giảm thế chính vì vậy thì các bạn sẽ thấy là việc mà các bạn không mua đúng điểm các bạn không hiểu rõ bản chất thì lúc đó rất là khó để tư vấn và thực ra không tư vấn được nên các bạn cần phải gì ạ thay vì các bạn ừ, muốn kiếm con cá thì các bạn cần phải có một cái cần đúng không ạ còn kiến thức thì uh, Dũng sẽ chia sẻ rất là nhiều quan trọng là các bạn có đủ tổng hợp và nắm được rõ hay không tại vì những kiến thức Dũng chia sẻ nó là những cái kiến thức mà các bạn có thể đi học ở rất nhiều nơi và thậm chí là có rất mất rất nhiều tiền nói thật như vậy tại vì uh, bạn sẽ được uh, có một chuỗi video về những kiến thức cơ bản và những bạn nào là đang là bắt đầu tham gia thị trường và muốn học những cái kiến thức cơ bản đó như là trung bình động là gì kháng cự hỗ trợ là sao Ờ, Bollinger sao cắt lót như nào vì sao để bán và tất cả những cái kiểu dạng như vậy uh, trung bình hàm đơn hàm kép xu hướng nến nước như nào đó thì các bạn sẽ được học trong những chương trình tới của Dũng thì đấy là dành cho các nhà đầu tư gọi là đầu tư um, chưa có kinh nghiệm và các bạn cũng có thể là gì ạ các bạn cũng có thể là học Dũng qua um, những cái uh, chương trình viết A mà Dũng uh, chia sẻ miễn phí ở cái kênh youtube của Dũng à, đấy là những cái kiến thức mà Dũng muốn tặng cho quý vị các bạn và đây là những cái giá trị tuyệt vời một lần nữa là xin cảm ơn quý vị các bạn đã lắng nghe theo dõi cái kênh này của Dũng và nếu các bạn thấy hay và để nhận được những video thật tuyệt vời này thì các bạn hãy đăng ký kênh ở phần dưới hãy đăng ký kênh ạ đăng ký cái kênh của Quang Dũng DVD để các bạn sẽ nhận được những video cực kỳ giá trị và xin cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều